đang ở đâu ở bất cứ nơi nào trên cái thế giới này à, thì à, hãy bảo đảm rằng tất cả các leader trong đội nhóm mình có mặt để chúng ta có thể nắm bắt đầy đủ thông tin từ công ty à, chúng ta đã thấy được cái quá trình phát triển của công ty của chúng ta à, năm thứ nhất năm thứ hai và năm thứ ba à, chúng ta đã à, phát triển và trưởng thành một cách vượt bậc và cho đến hôm nay à, chúng ta có được những cái nhiều điều rất là tuyệt vời tại đây chúng ta nhìn vào những cái con số cái sự phát triển của uh, à, Rawan thì chúng ta có thể thấy được rằng à, chúng ta đang phát triển một cách vượt bậc để à, tạo nên một cái tiếng vang tất cả những à, người ở bên ngoài những công ty bên ngoài đang lắng nghe và đang nhìn đến chúng ta. Recording in progress. phòng như là ở uh, Stockholm, ở Madrid và năm rồi chúng ta có một cái văn phòng tuyệt vời tại Dubai và uh, công ty đang uh, ở trên cái tiến độ là gì phát triển càng nhiều cái văn phòng nữa để giúp cho tất cả các leader trên toàn cầu có thể phát triển cái doanh nghiệp của mình tuyệt vời nhất và bây giờ à, chúng ta đang ở trong một cái tiến độ một cái quá trình là gì à, vậy gọi là gì à, phát triển theo một cái tốc độ tên lửa phải nói như thế à, chúng ta hãy phát triển một tất cả các leader ở đây tập trung để chúng ta phát triển một cách nhanh chóng hơn nữa và năm nay à, cũng như là gì à, tiến tới là 5 năm tới nữa à, chúng ta sẽ có những cái điều tuyệt vời nhất Ground luôn luôn nâng cấp, luôn luôn phát triển, luôn luôn à, cải thiện để giúp cho tất cả các leader phát triển cái doanh nghiệp của mình tuyệt vời nhất. chúng uh, trong năm qua thì chúng ta cũng đã thấy được rồi chúng ta có những cái sản phẩm uh, xu thế ừ. những cái sản phẩm mà để giúp cho chúng ta phát triển cực nhanh thành công uh, lớn nhất tạo nên những cái tiếng vang tại đây và năm nay à, chúng ta lại còn có những cái đối tác những cái sản phẩm mới tuyệt vời hơn nữa À, chúng ta nhìn thấy là gì ở đây công ty của chúng ta Brown One vậy thì cái đám đông của chúng ta đám đông à, thơ số 1 này cùng với Planet IS cùng với cái ý tưởng của Planet IS đã tạo nên những cái à, cái, cái cái cái điều tuyệt vời nhất để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta phát triển tuyệt vời tại đây à, chúng ta đã phát triển cực kỳ nhanh với hàng triệu thành viên, 2 triệu thành viên, 3 triệu thành viên liên tục khi mà chúng ta à, sở hữu những cái sản phẩm Planet Iris đó. Kể từ khi công ty chúng ta đạt ở cái con số là 10 triệu thành viên thì lúc đó công ty phát triển với tốc độ là gấp 3 lần gấp 3 lần như vậy thì nhờ những cái sản phẩm xu thế đó để giúp cho chúng ta phát triển được như thế à, chính nhờ đâu chính nhờ cái um, công ty đã tạo đã uh, có những cái um, cải thiện kịp thời đã có nhiều cái văn phòng để giúp cho tất cả doanh nghiệp ở đây phát triển tốt hơn à, tất cả doanh nghiệp khi có những cái vấn đề thì chúng ta support nó sẽ được cải thiện nhanh chóng hơn tất cả những cái công ty à, đang ở cái cái tiến độ phát triển như thế thì chắc chắn rằng sẽ có những cái à, điều những cái thử thách mà công ty phải tập phải nhưng chúng ta nhìn xem công ty của chúng ta đã giải quyết mọi vấn đề để à, giúp cho tất cả leader ở đây phát triển doanh nghiệp của mình tuyệt vời nhất mọi việc khi à, khi mà chúng ta gặp phải thì chúng ta có thể support trực tiếp với công ty để được giải quyết mọi vấn đề thì cái điều quan trọng là tôi muốn chia sẻ với tất cả các leader ở đây là khi chúng ta à, có một đối tác mới thì cái điều quan trọng là chúng ta sẽ giúp họ hiểu được cái cách vận hành của công ty chúng ta giúp họ tự à, chúng ta hiểu được à, cái cách họ vận hành cái doanh nghiệp của họ để họ có thể phát triển tốt nhất và ở cái giai đoạn này à, công ty của chúng ta đang à, tiếp cận đến với tất cả những cái uh, crypto à, như vậy thì đây là một trong những cái điều mà giúp cho cái doanh nghiệp của chúng ta phát triển nhanh nhất mạnh nhất nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cần chúng ta cần phải hướng dẫn lại tất cả các thành viên trong đội nhóm mình cái cách mà để họ làm quen với những cái sản phẩm mới này à, cái cách họ sử dụng cũng như là để họ à, hướng dẫn lại với những người à, vào sau như vậy thì tất cả các leader hãy luôn luôn nha hãy luôn luôn à, chia sẻ hướng dẫn thật là kỹ lưỡng cho tất cả mọi người dù là những người mới nhất khi đến với Brown tại vì ở đây um, blockchain thì đối với một số đối với rất là nhiều người nó còn rất là mới thì đó là cái điều mà mình cần phải à, làm sao hướng dẫn cho tất cả thành viên trong cái đội nhóm của mình có thể sử dụng được có thể vận hành được uh, ờ, ngày một thành thạo hơn để họ có thể ờ, phát triển được doanh nghiệp của mình tốt hơn ờ, và hôm nay chúng ta sẽ được làm nhà sáng lập của chúng ta ngài Jonas sẽ cùng có mặt và cùng chia sẻ với tất cả leader đây và chúng ta chuẩn bị để đón chào những cái sản những cái đối tác mới những cái sản phẩm mới vào tháng 4 tháng 5 này và bây giờ chúng ta sẽ à, bắt đầu tất cả những cái uh, cái cái cái dự án đó những cái sản phẩm đó chúng tôi uh, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ đã hoàn tất và chuẩn bị ra mắt với tất cả mọi người và đó là một uh, cái sản phẩm tôi tin chắc rằng tất cả mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ là hào hứng cực kỳ là là là, là yêu à, thực, à, để tập trung vào cái doanh nghiệp của mình à, đó cũng là cái điều mà đã làm cho tôi cực kỳ là hào hứng à, khi mà tôi là nghe đến cái à, dự án đó của nhà sản lập Ờ, chúng ta ngay một sẽ có những cái ngày càng nhiều có những cái sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời như thế thì à, công ty của chúng ta cộng đồng của chúng ta sẽ à, lan trọng sẽ phát triển cực kỳ nhanh cực kỳ mạnh như chúng ta đã thấy đó Planet AS là một cái đối tác của Crow One của chúng ta và khi mà Planet AS đến với đến với Crow One rồi à, uh, bắt đầu Planet Science có gì ạ? Có Pix nè, rồi tất cả mọi thành viên trong cộng đồng Krawan chúng ta sở hữu Pix và sau đó thì có đến sẽ là token à. và mọi người cũng sở hữu được cái cái token đó cái AST và tất cả mọi người tại cộng đồng Rawan sẽ sở hữu được cái sản phẩm đó và nhận được cái giá trị tuyệt vời từ Planet Science vậy thì khi chúng ta là thành viên tại program chúng ta xây dựng cái doanh nghiệp của mình ở đây à, chúng ta đã nhận rất là nhiều cái giá trị ngoài cái việc cái hoa hồng tại program chúng ta bây giờ còn nhận được um, cái uh, lợi nhuận từ Planet và hiện tại rất là người đang sở hữu um, cái cái máy thu cơm rác rác đó harvester drone và con đó đây là cái bước tiếp theo để giúp cho tất cả mọi người trong cộng đồng Paraguay có thể là gì à, gia tăng cái à, cái lợi nhuận của mình Ron là những kết hợp Ron là như thế nào à, Ron sẽ thu gom à, à, tất cả những cái à, rác thải đó và sau đó thì chúng ta làm gì và trong cái cái trò chơi này thì uh, khi mà cái máy drone này đã thu gom những cái rác thải đó thì sau đó thì chúng ta sẽ được chuyển đổi à chuyển đổi nó sang một cái cái cái cái đồng gọi là ASE. Chúng ta có khoảng 10 à, drone thì chúng ta có thể đổi cho một cái ASE. E. Và ở đó thì trong cái trò chơi này mọi người tham gia trò chơi họ cần cái đồng ISE rồi người ta chuyển đổi với nhau và sau đó ta chuyển đổi cái IST. By, by purchasing yourself or buying and selling them uh, as well. Và mọi người đến với uh, Planet IS tham gia cái trò chơi uh, có thể là giao dịch với nhau, uh, uh, có nhu cầu mua và bán thì tất cả mọi người cùng nhận được cái uh, lợi nhuận từ đó. Uh, tùy vào khả năng của mọi người um, và mỗi người có thể có được sở hữu nhiều cái máy drone này để à, nhận được cái lợi ích cao, cao nhất tốt nhất cho mình vậy thì điều này à, có nghĩa là gì à, bản thân chúng ta là những leader thì chúng ta hãy giúp cho đội nhóm của chúng ta hiểu rõ được cái giá trị của drone giúp cho mọi người trong đội nhóm mình à, cùng sở hữu được ROM để chúng ta cùng nhận được cái cái cái lợi nhuận từ từ Planet IS này từ cái ROM này. À, và trong văn phòng thì chúng ta thấy được là gì khi mà chúng ta là thành viên tại cộng đồng RO chúng ta sở hữu một cái micron này chỉ với 199 euro mà thôi. You also get uh, và khi à, chúng ta sở hữu cái máy form thì bên cạnh đó chúng ta còn sở hữu gì chúng ta còn sở hữu cái điểm trung thành à, chúng ta còn nhận được cái cái điểm để chúng ta được lên cấp à, như vậy chỉ với một cái à, với một một chín chín euro thì chúng ta sở hữu được nhiều cái tài sản như thế before it actually uh, không không đầy một tuần nữa thì cái chương trình này sẽ được uh, uh, cho ra cho mọi người trên thế giới đều biết Vậy thì khi chúng ta sở hữu càng nhiều Ron chúng ta sở hữu càng nhiều điểm trung thành thì chúng ta sẽ nhận được cái giá trị lợi nhuận càng cao. Và sau đó thì ở thế giới ngoài kia mọi người biết đến à, Linus Aires bản thân chúng ta là thành viên tại cộng đồng Rawan là chúng ta là người tiên phong chúng ta đã sở hữu rất rất là nhiều à, những cái à, tài sản tại đây rồi chúng ta đã sở hữu rất rất là nhiều cái token ở đây rồi 10 hay một trăm vân vân rất rất là nhiều the, the vậy thì Planet IS cũng đã giúp cho tất cả chúng ta à, à, phát triển được cái doanh nghiệp của mình à, giúp cho tất cả mọi người ở tại Crowam à, nhận được cái giá trị tuyệt vời đó vậy thì đây là một cái sự hợp nhất với nhau giữa Planet Science một cái đối tác của Crow và chúng ta cộng đồng tại Crow hợp nhất lại với nhau chúng ta tạo nên một cái ờ, cái sự phát triển tốc độ như thế uh, và ờ, tiếp theo uh, Planet Iris thì chúng ta chuẩn bị chào đón cái gì ạ? Chúng ta chuẩn bị chào đón với Mr. Mr. Plus. Okay như chúng ta đã đã đã đón nhận lần trước à, chúng ta chuẩn bị chào đón rất là nhiều cái điều tuyệt vời trong vòng 100 ngày tới đây từ công ty Crowan của chúng ta. chúng ta chuẩn bị cho những cái event cực kỳ lớn cực kỳ tuyệt vời chuẩn bị để chào đón những cái sản phẩm mới những cái sản phẩm xu thế đến với Grow One. Why is that? Well, we have 15, 20 different projects. And I mean projects, it's not all uh, products projects that we are launching that way. Mm-hmm. It could be other things as well. All these different products are going to be launched và ờ, tại sao chúng tôi nói ở đây là một cái dự án vì ở đây chúng ta đang chuẩn bị rất là nhiều thứ à, ngoài cái việc mà tất cả những cái sản phẩm những cái đối tác thứ ba đến với uh, ờ, Crowan thì chúng ta còn có rất là nhiều cái điều mà công ty à, giúp cho tất cả các leader có thể xây dựng cái doanh nghiệp của mình phát triển nhanh nhất và cho và chúng ta hãy à, chào đón cho đến tháng À, tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 5 và tháng 6 này à, và chúng ta sẽ đón nhận nhiều điều cực kỳ tuyệt vời tại Roma. That language was quick. One week now in Rawan is like a month in fasting ở tại Rawan bây giờ một tuần có thể là gì chúng ta có thể nói một tuần ở Rawan bây giờ như là một tháng nha tại vì mọi thứ nó à, đến rất là à, là nhanh chóng nhé vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng rất là nhiều cái leader đã đạt được cái cấp bậc đã lên cấp rất là nhanh chóng rất là tuyệt vời và tôi xin gửi lời chúc mừng chúc mừng đến tất cả các leader à, đạt được những cái cấp bậc mới gần đây nhất à, tuần vừa qua có rất là nhiều à, những cái leader đã đạt được cái cấp bậc mới như là manager director Ờ, president. Now, what is this message about? It's about you. À, cái điều quan trọng là gì mỗi leader tại đây chúng ta làm gì chúng ta à, hướng dẫn cho tất cả thành viên trong đội nhóm của mình làm như thế nào cách nào để họ đạt được cái chúng ta đang sở hữu làm thế nào để họ có thể đạt được là gì director President Ambassador. Thì việc quan trọng của tất cả leader là gì? Chúng ta làm như thế nào để giúp cho từng thành viên một trong cái đội nhóm của mình, trong cộng đồng của mình có thể đạt được cái cấp bậc mà chúng ta đang sở hữu. ở trong cái ngành này chúng tôi đã trải qua rất là nhiều năm rồi thì ở đây à, chúng ta đang à, có ừ. những cái sản phẩm mang tính xu thế để giúp cho chúng ta phát triển cái doanh nghiệp của mình phát triển nhanh nhất tốc độ nhất tuyệt vời nhất À, tôi biết rằng tất cả những leader có mặt trong vòng Zoom đây là những người tuyệt vời, là những người đi đầu, là những người tuyệt vời nhất. vậy thì tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các leader tại đây à, nhưng điều quan trọng nữa là gì chúng ta đã cực kỳ may mắn chúng ta nhận được cái cái cơ hội này cái cơ hội có một không hai này thì việc tiếp theo là gì chúng ta hãy truyền tải lại chúng ta hãy hướng dẫn lại từng thành viên trong đội nhóm của mình có thể đạt được cái điều mà mình đang có ở cái business này mỗi à, leader hãy xác định được rằng chúng ta là những người chủ à, chúng ta không làm cho một ông chủ nào cả chúng ta đang vận hành cái doanh nghiệp của mình chúng ta là làm chủ và chúng ta làm gì chúng ta hướng dẫn cho tất cả mọi người nha à, không hãy sao chép giống chúng ta Decide, am I gonna invest 10 vậy thì khi chúng ta làm chủ chúng ta là leader thì chúng ta cần làm gì chúng ta cần thể hiện cho tất cả mọi người trong đội nhóm của chúng ta nhìn thấy được chúng ta làm như thế nào để chúng ta đạt được cái điều đó à, chúng ta làm mỗi ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ 10 tiếng 12 tiếng vân vân và chúng ta làm như thế nào thể hiện cho mọi người nhìn thấy và hướng dẫn mọi người cái cách làm à, chúng ta hãy tiếp tục giữ cái tốc độ đó và luôn ừ. luôn chia sẻ với tất cả mọi người về cái mà chúng ta đang sở hữu và một lần nữa tôi xin cảm ơn à, gửi lời cảm ơn cảm ơn rất là nhiều tất cả các leader có mặt tại đây à, đã cùng nhau xây dựng nên cái doanh nghiệp ở tại Crowan và hiện tại à, chúng tôi đang à, set up cái văn phòng tại Singapore. À, chúng tôi đã à, nhà sáng lập cùng với công ty của chúng tôi ở đây luôn luôn làm việc uh, chăm chỉ làm việc cực lực hết bằng cả cái tâm của mình bằng cả cái trái tim của mình để làm gì để giúp cho tất cả leader tại đây uh, mang lại một cái giá trị của mình đến với à, những người xung quanh những người trong gia đình mình cũng những những người xung quanh mình ờ, cùng nhận được cái giá trị tại program và chúng tôi sẽ à, chúng tôi hứa mang lại à, ngày càng nhiều cái cơ hội thật là tuyệt vời những cái sản phẩm tuyệt vời để cho mọi người à, phát triển doanh nghiệp của mình và à, tôi xin à, chấm dứt cái chương trình tối nay hôm nay à, xin cảm ơn tất cả các chơi đã lắng nghe trang cảm ơn cảm ơn thật nhiều tất cả các chơi đã lắng nghe cái à, cái buổi trang chuyển ngữ hôm nay ạ à. trang xin trả lại phòng zoom cho biết offline nhé dạ yeah. vâng ami và chị ngọc trang xin ờ, cảm ơn tất cả các sự lắng nghe của tất cả các anh chị ha chúc chúng ta có một đêm thật là ngon giấc à, có một cái chương trình đang hướng dẫn về Planet AX á, vào lúc 8 giờ 30 nè thì à, Ami cũng xin phép được kết thúc cái cái phòng Zoom này sớm để chúng ta có thể vào những cái phòng Zoom của đội nhóm ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ. À.